Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì Phước ghé lại đây để ờ, bàn giao cái căn nhà của hai bé mồ côi Thì như ờ, ở clip trước Phước đã giới thiệu về hoàn cảnh của hai bé thì Phước sẽ không giới thiệu lại nữa nha Bây giờ mình chỉ bàn giao nhà thôi Cái nhà lúc trước, ở phía trước này của hai hai bé nè, đã được tháo dỡ luôn rồi à, Mình về cái nhà sát vô trong đây tí xíu Thì bây giờ mình sẽ từ từ ngoài mình nhìn vô Phước sẽ ờ, review cho cô chú anh chị xem thì cái nền ở đây là mình ờ, sẽ lên là 6 tấc nha 6 tấc đó so với mặt đất nè ở phía ngoài mình cũng sơn luôn đây là cái mặt trước còn đây là cái ờ, bản nhà tình thương của tập thể quý mạnh thường quân hỗ trợ cho hoàn cảnh hai bé tú và bé quyên đây là cái cửa sổ Rồi giờ mình sẽ vào bên trong nha Con chào ông Ờ chào ờ, ông Văn tới Ờ đây đây là mình cái phần ờ, trước nè mình có làm bàn thờ rồi xong rồi làm thêm bàn thờ phật cho hai bé nhà thì đây là diện tích là ngàn bốn dài 10. hai bé thì ờ, ở tại ngay cầu số 5 ấp Thới Hiệp xã Đông Thắng huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ đây còn bên đây là phần đồ đạc giường mà mình cũng mới uh, mua cho hai bé luôn đây còn đây hai cái giường để cho hai bé ngủ còn đó là cái phần uh, cái cửa sổ đó. mình có làm mấy cái thanh ngang để tránh cái, cái trường hợp nguy hiểm cho hai bé còn bé ở ờ, đằng sau đây là cái nhà vệ sinh đó. nhà vệ sinh và thêm cái phần uh, bên đây là cái bếp cái bếp nè đây cái nhà vệ sinh có nước rồi luôn rồi đi điện nước rồi hết trơn rồi à, tại nhà mới bởi vì à, chưa có uh, lau chùi đây đó đây là có điện luôn ổ điện nè đó ổ điện mé bên đây ổ điện này là để mở đèn lên có công tắc đường điện đó mở rồi mở rồi sáng rồi đó đèn chân cái này là đèn trước bên đây là đèn ngủ này là bàn thờ rồi con mời ông ngồi xuống đi à, ông ơi à, đây là ông nội nha ông ngồi mé bên đây luôn đi nè con lấy cái cảnh của chung à, xung quanh này luôn rồi liêm à, cầm cái máy giùm anh nha thì bây giờ phước sẽ bắt đầu uh, uh, cập nhật cái uh, danh sách cũng như là cái à, chi phí tất cả của hai cái nhà của của cái nhà này sẵn ở đây thì à, Phước có mua nói chung là đầy đủ vật dụng mền mùng chiếu gói rồi nè có bánh à, đầy đủ hết nè à, có hai hộp bánh này cho hai con nè hai có hai hũ kẹo nè đó, đó. rồi với lại bánh này nè đó, bánh sữa luôn có sữa chút nữa lấy ra nha với 10 kg gạo thùng mì với một mớ nhu yếu phẩm rồi con xích qua đây đi cho chú ngồi bên đây nè rồi rồi thấy hết góc không liên rồi ok bây giờ à, phước sẽ à, cập nhật cái danh sách quý mạnh thường quân nha à, đã đồng hành hỗ trợ cho hoàn cảnh à, hai bé tú quyên đây thì đây là ông nội của hai bé ông cũng lớn tuổi rồi nhìn cũng không có làm được cái gì để chăm lo cho hai hai bé đó trơn chỉ có được cái phần đất này lúc trước để ờ, nuôi gà thì sau khi biết được ờ, quý mạnh thường quân hỗ trợ nên ờ, ông đây cũng hỗ trợ cho hai con luôn hai cháu mình giờ Phước sẽ đọc cái danh sách nha sau đó Phước sẽ tổng kết tất cả các chi phí và còn bao nhiêu thì Phước sẽ trao lại cho ông nội à, đầu tiên á, là em Duyên Phận hỗ trợ 5 triệu rưỡi chị Mùa Xuân hỗ trợ 3 triệu cô chú Quang Khu ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu chú Hải ở Úc hỗ trợ 1 triệu 6 à, gia đình anh Trần Khải ở Úc hỗ trợ 1 triệu 6 cô Tiếp đòn và chú Dương Văn Định ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu em A Tuyền hỗ trợ 600 ngàn đồng à, bạn Dung à, Mindy Mindy Trương hay à, Trường gì đó hỗ trợ 40 triệu anh Hùng Rian Bùi ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu tư à, cô Mai Nguyễn và nhóm chị Thơ hỗ trợ 15 triệu em Minia Phương hỗ trợ 2 triệu 3 chị Ngọc Nhung ở Đài Loan hỗ trợ 2 triệu chị Sen Hồng hỗ trợ 1 triệu 170 ngàn đồng bạn Quyền hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Quyên hỗ trợ 100 ngàn đồng bạn Thiên Nga hỗ trợ 500 ngàn đồng bạn Bích Thảo hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Nguyễn Kim Thoan Hà Thoán gì đó hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Đinh Thị Hoàng quanh hỗ trợ 200 ngàn đồng em Diệu Đức hỗ trợ 500 ngàn đồng bạn Lê Thị Diễm My hỗ trợ 300 ngàn đồng bạn Hồ Thị Ngọc Thân hỗ trợ 300.000 đồng bạn Đinh Thị Thêm hỗ trợ 200.000 đồng ừ, bạn Trần Thị Quỳnh Mai hỗ trợ 200.000 đồng ừ, chị Lê Ngọc Diệp hỗ trợ 500.000 đồng bạn uh, Phi Thi Phi Thị Ngọc Minh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Linh Nhi hỗ trợ 200.000 đồng em Như hỗ trợ 200.000 đồng bạn Trương hay Trường gì đó hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 85236 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Vũ Hoàng Nam hỗ trợ 150.000 đồng bạn Nguyễn Hữu Sang hỗ trợ 400.000 đồng em Nguyễn Thị Hồng Hoa hỗ trợ 500.000 đồng chị Quỳnh Anh Thư ở Đài Loan hỗ trợ 500.000 đồng bạn Nguyễn Thị Kim Thạch hỗ trợ 100.000 đồng bạn Thảo hỗ trợ 50.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thí Hạnh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Mai Thị Mỹ Hồng hỗ trợ 200.000 đồng bạn Trần Thị Thanh Tuyền hỗ trợ 500.000 đồng em Phạm My hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị à, Thúy Khanh hay là Thủy Khanh gì đó hỗ trợ 500.000 đồng bạn Lê Thị Thiên Nhi hỗ trợ 200.000 đồng Em Nhân Đức hỗ trợ 500.000 đồng Em Nguyễn Thị Minh Phương hỗ trợ 200.000 đồng Bạn Hải Âu hỗ trợ 200.000 đồng Một mình thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 0 à, 092556 hỗ trợ 500.000 đồng Bạn Quỳnh Trúc Giang hỗ trợ 200.000 đồng Bạn Nguyễn Thị Thúy Trinh hỗ trợ 200.000 đồng Chị Bùi Thị Phương Mai hỗ trợ 200.000 đồng Em Yến Zalo hỗ trợ 200.000 đồng Lê Thị Hên hay là Hến như là hỗ trợ 200.000 đồng à, em Ruby NG à, hỗ trợ 500.000 đồng em Quách Tú Nguyệt hỗ trợ 500.000 đồng bạn Tô Thị Cẩm Nhung hỗ trợ 300.000 đồng thì tổng cái số tiền à, mà hỗ trợ cho hoàn cảnh hai bé là 91 triệu 600 ngàn đồng à, và đây là Phước sẽ cập nhật tiếp cái à, chi phí tổng cộng của à, căn nhà nhé thì à, về tổng cái chi phí của căn nhà là 67 triệu 600 của 67 triệu 432 ngàn đồng à, thì trong đó là do cái phần nền mình lên hơi hơi cao và đất ở đây lúc trước là nó một cái dốc nên đó là cái phần cát nó sẽ ờ, cao nên cái phần vật tư uh, với lại cát nền đó là 55 triệu 432 ngàn đồng riêng cái tiền công á nó đỡ bởi vì nó nó nó, nó cái này nó mắc mà nó bù qua cái kia nó rẻ riêng cái tiền công á là do là hai bé à, mấy anh thợ biết được cái hoàn cảnh hai bé nên cũng lấy cái tiền công ít lợi là tiền công nguyên căn nhà này tiền công luôn chỉ có 10 triệu nhưng mà do mình thấy à, mấy anh em ờ, thợ họ làm rất là nhiệt tình và kỹ luôn nên có bồi dưỡng thêm cho mấy anh em thợ là 2 triệu thì trong 67 triệu à, ờ, 432 ngàn thì là tiền công là 10 triệu với 2 triệu bồi dưỡng vật tư là chỉ có 55 triệu 432 ngàn thôi điện nước á thì là mình mua mấy cái lật giặt luôn điện nước thì đi riêng là 2 triệu là chung luôn mấy cái vật tư rồi à, như nãy Phước có quay đó từ mé ngoài mình ghim vô đây á cái phần uh, chuyển mà két cát á khói á, nó hơi xa và mấy anh thợ thì mà anh không có ginh được thì mình phải thuê người ginh tiền thuê ginh là một triệu hai là thuê cái bên uh, ờ, giữa cát họ ginh à. hình như bữa hổm là mấy anh giữa cát ginh vô luôn phải không à, một triệu hai mướn người ta gánh mướn gác vô dạ rồi về cái phần giường vật dụng trong nhà thì uh, là 5 triệu 875 ngàn đồng thì nó bao gồm hết luôn gạo mì quạt uh, nói chung là hết tất cả rồi uh, nệm gối rồi luôn với lại uh, tới ba cái giường một cái giường trước hai giường trong và hôm trước á, là Phước có giao cho gia đình ba lần là 5 triệu một lần 1 triệu một lần 2 triệu với một lần 2 triệu nữa là ba lần là 5 triệu ông về ông hỏi lại bà con có cho ba à, lần dạ, dạ. có sao bà chạy giúp đỡ mình muốn chết <laughs> dạ thì tổng cái số tiền luôn là 79 triệu 507 ngàn đồng mình lấy là 91 triệu 600 ngàn đồng mình trừ cho là 79 triệu 507 ngàn đồng thì tổng số tiền hai bé còn dư lợi để trang trải về sau học hành là 12 triệu 093 ngàn thì đây giờ con sẽ trao 12 triệu 093 ngàn cho ông dạ để uh, về sau uh, lo cho hai bé dạ, đó thì học luôn này đó dạ, mà dạ. cấp này cũng đang có bố trừ, dạ. mở quên để con ra con lấy cái vỏ nha tại cái lấy cái vỏ tôi mua đây lấy cái vỏ này nha con trao tiền luôn 12 triệu 093 ngàn đây con làm tròn luôn đây là như con ờ, làm tròn luôn ha đây 12 triệu ở đây con nào 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 6 7 8 9 10 11 12 triệu 093 ngàn thì đây xem như con gửi 100 ngàn luôn nè dạ thì để đó đây cho hai bé ăn bánh nè dạ. chú cho hai con ờ, hai con biết xài tiền không dạ. biết phải không đây nè nè chú cho con mấy con tiền lẻ nha tiền lẻ để xài mua bánh kẹo gì đó ăn hồi nãy chú có mua rồi thì thôi nữa mà mua thêm nè đây chú nhét tiền lẻ này. nè biết đòi này nhiêu nhiêu biết, biết mà là nhiêu biết má nhiêu rồi mất đâu có biết trời ơi không, không biết luôn biết. thôi nè thôi vậy lấy này không không biết rồi Ôi. thôi đây nữa để cho ông có mua bánh gì đó ông ừ. mua ăn đi nè cho hai đứa bỏ túi thôi Đắt có rồi. tiền trong tay cho mình hồi cất này vô hồi về đổ xăng rồi thay vậy uh, uh, ông có gửi lời cảm ơn gì không ạ à? tôi ờ, không biết nói gì hết tôi không có rằng gì mấy và đặt thì nhờ cái mạnh thường quân đó dạ. giúp đỡ cho hai đứa cháu này lớn lên cho học cũng như là nuôi cho nó lo cho nó được như vậy là tôi mừng dữ lắm rồi <laughs> dạ với nó lớn lên và không có tôi còn sống tôi năm nay 74 tuổi đời rồi dạ và đó tôi còn sống đỡ không có rồi ai giúp đỡ đây dạ Và mạnh thường vững á giúp cái này là cuộc đời nó sống Tính khỏe ha rồi nó khỏe rồi khỏi lo ha mà không có thằng nào mà giành giật gì đất đai gì hết chứ dạ tôi gia tài được nhiêu là hai con ngoan nha nghe lời ông nha tôi không biết sao à. mạnh thường quân tuyệt giúp đỡ như vậy hình như mấy bộ đồ này trước là tết chú gửi mua là phải không chú mua đem yeah. Dạ. xuống là phải không yeah. Dạ. mới mặc thì sao <laughs> rồi thôi vậy à, một lần nữa thì phước cũng à, thay mặt gia đình à, của anh phúc thì anh phúc cũng đã mất rồi à, còn hai bé đây và thay mặt uh, hai bé đây tại hai bé thì nói chung là nhỏ lớn giờ là bị mù chữ không có đi học được đó bởi vì nó cũng hơi khờ bữa nay 7 tuổi 4 tuổi nè thì thôi Phước cũng cảm ơn chân thành đến à, tất cả quý anh chị quý mạnh thường quân đã luôn à, đồng, đồng hành cùng với Phước à, quan tâm giúp đỡ những cái hoàn cảnh mà Phước đã từng à, đi qua trên bước đường thiện nguyện rồi vậy bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha vào clip sau và một hoàn cảnh khác rồi chúc sức khỏe ông luôn nha dạ, dạ, à, cũng cảm ơn dữ lắm rồi mạnh dạ. tình rồi này đó cố gắng giúp đỡ tôi không biết nói cái gì đâu dạ là mừng ghét là giết nó cũng có sữa nè lấy sữa đồ rồi ra uống nha không kilo sữa nó đầy đủ bánh á tôi không biết nói nhờ mà anh cũng muốn thông cảm nhiều chứ thiệt dạ thực tế tôi biết sao nói vậy à.